theo vậy thì bây giờ à, à, tôi sẽ hướng dẫn à, văn của trên dây hò tư từ câu ví dụ ta có chữ nhạc như thế này liêu sang u liêu sang thì chúng ta đền đó rồi đằng lại hai ba Rồi câu thứ hai. Rồi liêu sáng u liêu xè. Rồi câu 2. 2 3. À, chúng ta có hai câu à, à, tới câu 3. Xè sáng u liêu phan. 2 3. à, có câu 4 xề sáng u liêu phan là trùng lại câu 3 2 3 à, là khi chúng ta thuộc được câu 3 thì chúng ta đờn được câu 4 tại câu 4 nó, nó giống là câu 3 thì qua là câu 5 liêu sáng u liêu công hai ba Ờ, là qua câu 6 sự sang công liêu công xê sang hai ba à, cái cái đó là câu 6 chúng ta qua câu 7 xê liêu phán xê sang hò hai ba rồi chúng ta có câu 8 sự sang xe liêu phán xe sang sự sang hai ba à, chúng ta qua câu 9 xe liêu phán xe sự sang xe hò hai ba chúng ta có câu 10 sự sang xe lưu phán xe sang sự sang hai ba sau đây sẽ trở lại để chi tiết để cho các bạn dễ thấy hơn thì à, tôi sẽ hướng dẫn lại cho văn của à, từ à, câu 1 cho tới câu 4 một đoạn để cho văn của thực hiện bây giờ Ờ, à, mình làm lại à, làm lại câu 1 liêu sáng u liêu sàn hai ba đó, à, đó đầu đầu à, của đàn lại nghe coi à, rồi rồi cái câu thứ hai liêu sáng u liêu sề hai ba rồi có đằng lại này hai ba rồi rồi câu ba sẽ sáng u liêu phan hai ba rồi đằng lại cày hai ba câu 4 sẽ lặp lại câu 3 nó giống vậy xề sáng u lưu phan hai ba rồi bây giờ là tôi về văn cổ sẽ đờn lại bốn câu này hai ba Rồi tiếp theo câu 5 Liêu sáng u liêu công Liêu công đó à, Chữ chữ à, chữ công là ngay trên cái phím đầu tiên của dây nhì Rồi đàn liêu sáng u liêu công 2 3 Sừ sang xê liếu công xê sang sừ à, Sừ sang C Liếu công C sang sừ hai ba à, Đó là câu 6 à, C Liếu vắng C sang sư hò hai ba Sừ sang C Liếu phán C sang sư sang hai ba thì hai cái ờ, ờ, câu tiếp theo là lặp lại hai câu này là hò C liếc quán C sang sư hò À, bây giờ văn cổ sẽ đờn lại từ à, câu 5 à, liều sáng u liêu công đó hai ba công sự sang công liêu công xê sang sự xê liêu phán xê sang sự họ sự sang xê liêu phán xê sang sự sang họ xê liêu phán xê sang sự họ sự sang xê liêu phán xe sang sự sang sau đây tôi sẽ ca lại nguyên cái bản đờn của cái bản lý sắc son cho văn của đờn lao đi làm ít thôi xề sáng u liêu phan liêu sáng u liêu công sự sáng công liêu công xề sự xề liêu phan xề sang sự hò sự sang xề liêu phan xề sang sự sang họ sẽ liêu phán sẽ sang sự họ sự sang sẽ liêu phán sẽ sang sự sang sau đây xin à, giới thiệu hồng toán sẽ ca lời bài ca của bản lý sắc son Thank you. bây giờ mình muốn đờn cái à, cái bản này cái bản à, lý son sắt thì mình sẽ đờn lại hai cái câu của của của, của câu chót của này người ta kêu bằng đờn cái dĩ tức là c liếu phán c sang sư hò sư sang c liếu c sư sang hò c liếu phán c sang sư hò sư sang c liếu phán c sang sư sang là gì hai ba thì bây giờ hay là mình đờn một câu họ xê lúc xe sang sư họ cũng được tùy theo ví dụ như à, một cái bài ca mà nó có nói lối để nó vô lý sắc son thì có thể mình đờn hai câu chót còn nếu mà đang không người ta chỉ ca một cái bài thôi thì mình đờn một câu chót thôi bây giờ mình đờn từ câu chót hò xe, lúc có xê sang với hò là kêu bằng cái dĩ để gài vô đầu hai ba sắc son này nó là buồn buồn mang mát buồn tự sự nó à, ví dụ như người ta viết một cái bài cổ đó mà nói về tự sự là buồn ha buồn thì chỉ là là buồn mang mát thôi thì người ta sẽ viết cái lời ca trên cái điệu lý sắc son này à, thì à, vừa rồi tôi đã hướng dẫn à, à, cái cách à, đờ, là đờn cái bản lý sắc son trên cái đàn guitar Việt Nam thì à, à, xin chúc các bạn à, thực hiện trên cây đàn guitar Việt Nam thành công. Và dạ, xin chào, hẹn lại bài thứ hai.